có cái điều gì bạn không thích ở người bạn gái nữa không em không thích bạn gái um, mê trai thôi chị ạ em không thích bạn gái um, mê trai thôi chị ạ cái này không được Ủa, chứ gái không mê trai mê gì à... Ờ. lẽ mê gái mê nhưng đừng uh, thể hiện quá ủa à? công việc ổn định chưa công ty em cũng tiến độ ổn định như chị mình có lập kế hoạch bao nhiêu năm mình mua nhà bao nhiêu năm mình sinh con sinh cái gì chưa nhà thì có trả góp ngân hàng đúng rồi mà mua chưa ngân hàng lo ngân hàng lo Oh my god Wow Rồi sau này định sinh mấy con Cái này thì cũng hên xui Trời cho trời lo Trời cho trời lo Không được đó thì tại vì mua vé mua nhà mà không ngân hàng lo đẻ con thì trời lo lấy vợ tự lo tôi không làm mai mời bạn nam Ngồi với bạn Mời bạn nữ thôi, bây giờ ta à, giới thiệu về mình Mời bạn Chào anh Trần Linh, chào chị Cát Tương, chào tất cả mọi người à, Mình uh, à, Hột Sụt Cương, năm nay mình 25 tuổi, mình đến từ Nghệ An à, hiện tại mình đang làm về công ty vẽ máy bay du lịch tại quận 12 ạ rồi xin mời bạn gái giới thiệu dạ em xin tự giới thiệu em tên Nguyễn Thị Liên năm nay em 27 tuổi em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh quê gốc của em thì ở Hải Dương nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai Hiện tại thì em đang làm à, vị trí điều phối viên tiếp thị cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Henneken Việt Nam rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì điểm mạnh của em thứ nhất là giao tiếp em là một người ờ, khá tự lập và có trách nhiệm với lại ờ, gia đình sống vì gia đình nhiều ừ. em ờ, lớn hơn bạn trai bên kia 2 tuổi em có ngại gì không ờ, nếu như thực sự có cảm xúc và thực sự có duyên thì cái tuổi tác em nghĩ nó cũng không thành vấn đề quan trọng là không biết bạn nam bên đấy có cảm thấy ngại nếu như mà à, mình hơn bạn 2 tuổi không Mình đàn gái không ngại đàn trai mắc mớ gì ngại nhất trai hơn hai gì trai hơn một mà bạn ừ, đâu có sao khuyết điểm của bạn là gì à, dạ khuyết điểm thì thứ nhất em là một người à, khá nóng vội cũng nóng tính và nhiều khi thì hơi thẳng thắn quá cho nên dễ làm cho à, đối tượng nói chuyện với mình bị tổn thương ừ. cái khuyết điểm của em đó em cũng dễ tin người em thấy ai đó mà nói chuyện với em mà cảm thấy à, thực sự họ à, vui vẻ họ à, có nhiều thiện cảm với mình thì mình lại suy nghĩ là à, họ rất là tốt với một người điều phối như em anh nghĩ rằng rất là chắc bởi vì nếu như em nóng vội á thì em cũng sẽ phạm sai lầm dễ muối lòng em cũng phải phạm sai lầm đó thành ra những cái này phải thay đổi liền ha dạ thôi bạn trai bạn trai ưu điểm khuyết điểm của em là gì ưu điểm của em là nhanh nhanh, nhanh. trong gia đình có thể làm được uh, hầu như tất cả các cái công việc trong gia đình có thể thay thừa nữa là sửa điện sửa nước chẳng hạn ừ, cái đó dễ rồi đàn ông à. phải biết cái đó rồi sửa nó có xài được không thôi anh cũng sửa điện được, được, được mà sửa xong cuối cùng không có trái <laughs> khuyết điểm là gì em với bạn bên cạnh là bước nội rộng nhau phê cái khuyết điểm và ưu điểm là em cũng nóng hơi nóng tính hai người nóng với nhau mệt lắm à thí dụ người phụ nữ nóng hơn em em có nhịn họ không nếu mà họ lượm hơn mình ác được mình thì mình sẽ nhịn vì em thường thường là sẽ nghe theo cái đúng ừ. họ ác được thì mình nghe còn không ác được mình tới luôn rồi bây giờ mình có tật xấu gì không bạo thì tính cái này cũng là một cái cái cái cái tật đấy à. bởi kỹ tính quá phụ nữ khó chịu lắm bên đây lo rồi đó <laughs> em nghe thấy quá kỹ tính em cũng hơi sợ ờ, hơi sợ không có gì sợ nói về thôi đâu kỹ tính thì giao cho ông kỹ mình bê bối chứ có gì đâu à, thực sự không yên tâm bên này mình vẫn làm tốt nó kỳ kỳ những kỳ mình làm không phải là bắt bàn làm nhiều khi em cũng kỹ tính khá là kỹ tính nhưng mà em nghe thấy quá kỹ tính thì em cũng hơi sợ không sao nói vậy thôi à yêu rồi vô tay mình mình quản lý mình xử lý hết em ơi dạ bạn gái bên kia muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào à, ngoại hình thì à, có duyên là được rồi ạ cao khoảng một m sáu tám được rồi bởi vì em cũng hơi thấp không có hình xăm dạ không bị hói không bị hô bên đó có dính gì không không chị ơi <laughs> người kế bên dính thôi <laughs> dạ về tính cách thì em muốn tìm một đối tượng chững chạc là một người biết chia sẻ à, không gia trưởng và không quá kỹ tính à, cầu tiến trong công việc ừ. à, biết à, có trách nhiệm với gia đình bên này đáp ứng gần như hết chỉ có vụ kỹ tính thôi <laughs> đúng không ạ à? đúng không em <laughs> bạn trai thì sao mẫu người bạn gái của mình là như thế nào cao trên một mét là năm mươi được tóc dài có cọi sinh thì càng tốt à, biết quan tâm à, mọi người và quan trọng là sẽ chăm sóc gia đình tốt này dễ thôi như cầu của em đưa ra thấy phụ nữ nào cũng gần như có hết nói tôi nghe không được ta ơi có cái điều gì bạn không thích ở người bạn gái nữa không em không thích bạn gái um, mê trai thôi chị ạ cái này không được Ủa, chứ gái không mê trai mê gì ờ. để mê gái mê nhưng đừng à, thể hiện quá Ủa? À. hồi xưa giờ anh thấy phụ nữ nói không thích đàn ông mê trai chứ lần đầu tiên thấy đàn ông mà không thích phụ nữ mê trai mới quên em quên điểm à, nhược điểm của em là em ghen à ghen à, ghen ghen dữ lắm hả ví dụ như bây giờ đang chạy xe ngoài đường thấy, thấy bạn gái mình rồi. để tay lên đùi ngồi sau lưng để tay đùi cái người chở luôn thôi em làm gì ngay lúc đó làm gì thì em về em phải phải hỏi người đó là ai như thế nào Thôi người ta nói là đồng nghiệp đồng nghiệp sao để tay trên đùi thì chạy xe đường đông chật hẹp giờ cao điểm kẹt xe thì vĩnh thôi té hay sao đúng không rồi. mà nên nếu mà trường hợp xảy ra thì cứ để em điện trở về không cần ai chở nhưng mà bây giờ em không tới mà em cũng đi làm người ta cũng đi làm à. người ta đang đi công việc xếp giao ra hai đứa đi giao hồ sơ gì đó cho khách hàng thì người ta chở nhau về người ta đi luôn kẹt xe thì người ta phải dịnh chứ lúc đó em ở đâu ra mà em chở đúng rồi xe vin hả cái này khó Không, không khó đâu đâu, bình thường á, cái chuyện Nếu này vậy thì em giải quyết vậy hơi vội à. Em phải hỏi ra, thật sự thôi Ủa tại sao em để tay lên đùi người đó Nó ừ đó giống vậy thích chị Tường Hoặc là thầy thậm chí em thấy để hai tay hai bên luôn mà lúc đó đâu có biết chuyện xảy ra nhiều khi thắng, thắng cái gì đó, đó thắng gấp quá ôm. cổ vô tình cổ để vô cái em nhìn thấy Chia tay không kịp <laughs> Mình có ghen là ghen nhưng mà nó đâu nó rõ ràng cái đó Ghen mà ghen tầm bậy, ghen bóng, ghen gió ừ. là tào lao Xong vậy thì xin lỗi cô cái gì xin lỗi quay lại cô đàn bà con gái ta giống như là sẵn đâu để đó tự nhiên đi rồi xin lỗi quay lại công việc ổn định chưa công ty em cũng tương đối ổn định như chị mình có lập kế hoạch bao nhiêu năm mình mua nhà bao nhiêu năm mình sinh con sinh cái gì chưa nhà thì có trả gọc ngân hàng đúng rồi mà mua chưa ngân hàng lo rồi sau này định sinh mấy con cái này thì cũng hên xui trời chị. cho trời lo à, trời cho trời lo không được đó thì tại vì mua vé mua nhà mà không ngân hàng lo đẻ con thì trời lo lấy vợ tự lo tôi không làm mai <laughs> có chứ đâu sao để anh qua coi đàn gái sao mà đàn gái làm khó đàn trai nghe ghen quá là không vui rồi ô em gái dễ thương quá anh bên kia thật sự là cũng dễ thương lắm anh nói thôi chứ thấy anh cười không à hình như à, nói cho có thôi chứ cũng đến mức mà ghen gì đâu à, dạ tại em cũng rất ghen mà <laughs> chắc là hai dạ, người này gặp nhưng... Dạ. nhau mệt rồi nha cái tính em thì em nghĩ như nào em sẽ nói luôn cho em không giữ trong bụng à, vì vậy nếu như mà em gặp những trường hợp đó thì em sẽ hỏi lý hỏi do sao? em thì em chưa gặp trường hợp đó nhưng mà nếu em nghĩ là gặp trường hợp tương tự như như ừ. anh á thì cũng khó sao khó nè anh chỉ em là đơn giản nha dạ. em cứ nhẹ nhàng chạy kế bên em gặp anh ấy chào anh anh khỏe ha bạn gái dễ thương quá chào bạn <laughs> chút rảnh về uống cà phê với mình nhá rồi đi về ha đi về lo cơm nước nhẹ nhàng rồi anh ấy về cứ nhẹ nhàng cho anh tình hình sao anh đó từ từ anh ấy giải thích đừng có căng quá về mới vợ mở cửa ra càm ràm thậm chí là la lối ôm um sùm là cái đó đúng là căng thiệt em cứ nhẹ nhàng như thế đối phương mới sợ đối phương mới nể và đối phương mới khai đây Được bây giờ nè kinh nghiệm của chị nè để biết là nó có rụt rịch gì hay không em chỉ việc chạy lên bóp kèn tin à. tin xong chạy chạy luôn mình mắc gì mình làm vợ người yêu mà nếu người đó chạy theo giới thiệu năn nỉ à, em ơi ủa em đi đâu vậy đây là bé đồng nghiệp anh hay là chị nè đang chở qua đó qua kia em đi đâu vậy ờ, ờ, lành là, thì cái đó là không có gì ngu gì chạy còn theo. nếu như mà em em qua móc kèn tin tin xong em chạy rồi nó để cho em chạy luôn là em hiểu rồi đó em đi luôn rồi đó không phải anh là anh chạy luôn bởi đường đường mình có sợ ai đâu cứ chạy ủa thì cho thấy vợ mình không chạy lên sợ bây giờ anh nè anh đang chở à. em đi ngoài đường đó ừ. anh đó anh đó ừ. đang chở em đi ngoài đường nè ừ. đang ngồi hai anh em nói chuyện ha ừ. rồi cái vợ anh đang chở con anh chạy trước nè ừ. tự nhiên tình cờ ủa anh rồi, ừ, rồi rồi anh chạy luôn à thì đâu có anh nói ủa chở con về hả giờ chở gì trước đi chút anh về sau cái bình thường thì tại vì là vợ anh biết các tường rồi à. con đằng này cô cô này cô đâu có biết cái cô và bạn gái sau lưng cái anh kia ủa sao cãi chuyện của ta Ngồi thì thì cổ phải phải em nghe chị tường á là chị cũng đồng thái với em thành chị cũng ghen thành chị có cách xử khác anh là người trung gian anh sẽ xử cách nhẹ nhàng hơn nghe anh đi em nghe chị đi em <laughs> tùy em xử lý em không thích gì người đàn ông em không thích đàn ông gia trưởng ích kỷ mê bạn bè hơn mê vợ <laughs> dạ ví dụ như là bạn nhậu em trai có nhậu không nhiều anh có nhậu nhiều đó em tình hình nãy giờ anh hỏi bên đây là em nghe hết rồi ha em tự định đoạt cuộc đời <laughs> thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi hôm nay em đi với ai em à dạ em đi với anh họ em em em và chị em Xin chào anh Việt Linh, chào chị Cát Tường, chào các khán giả có mặt tại trường quay. Về nhận xét về chàng trai bên này thì à, mình thấy tuy à, nhỏ hơn 2 tuổi nhưng mà tính rất là chuẩn, à, có vẻ là một người công việc rất là kỹ càng, điềm đạm, sẽ là một chỗ vựa tốt cho Liên sau này. <laughs> hy vọng hai bạn sẽ đến được với nhau. Và bạn trai đi với ai? em thì bản thân là đồng nghiệp ạ mình là hùng mình là bản thân của cường bên này bạn nữ hơn 2 tuổi nhưng tuy nhiên thì cường bên mình so ờ, với bạn bè trang lứa thì cũng rất là chững chạc tuy rằng hơi đen nhưng mà có duyên bản thân khen quá ha <laughs> mình thấy là hai bạn cũng rất là hợp nhau đấy mình hy vọng là hai ờ, bạn cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau tại vì ờ, đằng nào thì ờ, chiều nay thì mình cũng đi nhậu rồi nên là cố gắng chắc thêm trời đất ơi sao lên đây kiếm vợ phải lên kiếm bạn nhậu bọn em bảo rồi nếu như mà anh không bấm nút thì anh này sẽ ở dưới đây bấm nút hay bởi cái này thì tôi nói hay. rồi thì cái tôi chung qua tôi nói một câu nữa nè dại dột nghe chưa đi kiếm vợ mà dắt theo thằng bạn vậy là chết rồi thân cái gì thân này là thân ai nấy lo nó lo thân nó trước kìa trời ơi thất bại em thấy em này em thất bại toàn tập luôn rồi rồi bây giờ kéo màn, màn lên. lên coi được thì bấm lẹ lẹ để dưới ta chôm ta chọc em ơi tuy rằng bạn bên này nhỏ hơn nhưng mà nhìn già hơn đấy bạn <laughs> hoa này là tự tay mình làm á xuất sắc anh em nha đẹp anh gì cũng đẹp à rất đẹp rất đẹp nhầm nhầm quá đẹp à. nếu như không nói tuổi ra thì ai cũng đoán anh này là lớn tuổi anh em hết đừng lo anh này lớn tuổi lắm rồi <laughs> bán vé máy bay mà thường ta gọi là phi công á nhưng mà bên với nhau ấy thì bạn có thể là anh em dạ anh chào chị nhưng mà định với nhau ấy em có thể nghỉ công việc bên kia để về à, tiếp quản công việc bên này không anh thấy em làm sale ấy thì nó rất phù hợp về quản lý công ty cho em hỏi một chút vui thôi nhá. anh đang ừ, à, tìm một người vợ hay là tìm một nhân viên sale ạ à? em cảm thấy em là người sống cho cái gia đình rất là nhiều và nếu như khi em gặp một đối tượng và có duyên có phận với đối tượng đó thì em sẽ ưu tiên về cái gia đình mình trước tiên Dạ, nếu như thực sự có thể để hỗ trợ được cho ông xã của mình thì em sẽ sẵn sàng. Mình cũng có một uh, hậu phước vững chắc để mình phát triển thôi. Tại vâng, vì là về em, cái người em... tin tưởng nhất ấy, sẽ là người vợ. Cho em hỏi thì cái lần đầu tiên anh thấy em thì anh có cái cái, cái suy nghĩ gì không? Cái điểm đầu tiên mình thấy là có thể hai người có, có quá nhiều điểm giống nhau kể cả tính cách hay là về giao tiếp thì mình thấy nhiều điểm giống nhau chững chạc và mình cái cái đó là cái mẫu người mình thích là một người trưởng trạc em cũng muốn nói với anh chút xíu về cái suy nghĩ của em thì như vừa nãy anh trao đổi là anh rất là ghen à, em cũng ghen mình nên tránh những tình huống như thế và mình à, lên tin tưởng nhau nhiều hơn anh rất uh, hy vọng cả hai cho nhau cơ hội để uh, tìm hiểu hãy tiến anh uh, à, thệ dậy của để anh lo suy nghĩ thật kỹ rất nhiều người đang theo dõi chúng ta nhé không phải bấm nút chỉ để làm bạn nếu mình không bấm thì cơ hội sẽ dành cho rất nhiều người ở phía dưới đang muốn bấm một em hết cơ hội rồi hai ba hết thời gian nắm tay nhau đi hai bạn nắm chặt vào đây là chiến phép xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn